À, xin chào tất cả à, mọi người ha Thì hôm nay em Phương đang có mặt tại à, điểm xuống cao tốc Dầu dây Phan Thiết tại km 14 ha Nằm tại à, xã Hàm Kiềm, huyện Hàm Thuận Nam Thì từ vị trí này mà đi về Phan Thiết thì đúng 14 km Thì sau tôi là cái cầu vượt đi ngang qua cao tốc Bắc Nam ha Này cao tốc Bắc Nam này Và đoạn này thì nằm trên tuyến cao tốc Dầu dây Phan Thiết Thì cao tốc Dầu dây Phan Thiết là có chiều dài 99 km đi từ Long Thành, Đồng Nai Đi qua các huyện của tỉnh Bình Thuận ha như huyện Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và cắt quốc lộ 28 ha. Thì à, hiện tại à, tiến độ cao tốc đang làm rất là tốt ha. Thì anh chị có thể thấy à, trên toàn tuyến này thì đã được rải thảm nhựa này. Cầu vượt đã cơ bản hoàn thành này. Đó. Và dự kiến thì chỉ trong quý 1 năm 2023 này thôi thì sẽ thông xe kỹ thuật của tuyến cao tốc ha. Thì sau đây thì em sẽ quay một đoạn à, live cam à, ngắn ở trên à, tuyến đường này để cập nhật thêm về cái tiến độ cho anh chị theo dõi ha